Xin chào quý vị, hôm nay cũng như là đã hứa thì tới giờ mình chia sẻ với quý vị nghe nhạc rồi Hôm nay mình ngày sáng quý vị nghe một bài đó là bài ờ, bài uh, rừng lá thấp đi rừng lá xanh xanh sâu từ mái hậu thanh cô nàng vừa ca tròn kiếp yêu em linh hồ xa nhà giữa rừng già nghe tiếng hát thật cao nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu sao không hát cho những người từng đêm giết giận trên cầu khi buồn lầy còn pha sắc áo xanh trong khối súng xây thành mắt vầng thắm mắt ngủ tàn đêm khói lửa rời chỉ còn hai tiếng mến anh sao không há cho những người còn mãi mê lá rừng che kín đường về phồn hoa không hát cho những bà mẹ từng xa hãy hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua rừng lá xanh xanh lối mòn chạy quanh đời linh quen yêu gian khổ quân hành nghe từ ngày thơ tin súng chiến miên đánh giặc lâu bèn cho đất nước bình sinh ru rung động thật lâu đừng họp như chim trên rừng lá sầu xin thật lòng trên câu hát đầu môi như linh giữa rừng yêu lá thắm đường đi thành phố sau lưng tác thật cao nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu sao không hát cho người giết giặt trên cầu khi buồn lại còn pha sắc ngao xanh trong khói súng xây thành mắt vầng thăm mắt ngủ tàn đêm khói lửa giờ chỉ còn hai tiếng bên anh sao còn mãi mê lá rừng che kín đường về phồn hoa không hát cho những bà mẹ từng đêm nhớ con xa hãy hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua đừng lá xanh xanh lối mòn chạy qua nhiều đã xem theo dõi video của mình nhớ đăng ký kênh của mình để xem video đến 9 giờ tối hàng ngày nhé cảm ơn Quỳnh nhiều